người giàu người giàu thì họ sẽ tập trung vào tích sản tài sản và điều đó giúp cho họ giàu một cách bền vững còn người nghèo thì chỉ tập trung vào chi phí và họ mong muốn làm thoát nghèo nhưng người trung lưu người trung lưu có mức lương từ 10 triệu đến 20 triệu 30 triệu 50 triệu đổ lại thì họ toàn tập trung vào sưu tầm tiêu sản thôi điện thoại xe cộ rồi họ hưởng thụ đặc biệt là cái bấy trung lưu nó sẽ diễn ra vào những người có mức thu nhập hơi kha khá từ 200 triệu cho đến 200 triệu những người này có thu nhập mà dưới một hai trăm triệu từ 20 cho đến 200 triệu á họ cảm thấy rằng thoải mái rồi có nghĩa là họ, họ chi phí một tháng của họ là họ dư xăng rồi thì họ bắt đầu muốn thỏa mãn mình muốn thể hiện mình mà họ tiêu sắm họ mua xài những cái đồng hồ rất đắt giá một cái đôi giày đắt giá một cái túi sách đắt giá họ tự thưởng cho mình và khi họ có thu nhập mà 50 triệu trăm triệu 200 triệu á họ rất dễ dàng sao anh chị rơi vào cái bẫy chung lưu này họ triệt tiêu đi cái cái nỗ lực làm giàu vì họ cảm thấy rằng à, cuộc sống như vậy nó cứ tiếp diễn như vậy thì rất là happy rồi đủ tiêu đủ xài đủ vui rồi mắc gì phải đi cày cố gắng cày chi cho nó mệt và họ tiêu pha tiêu xài rồi bao nhiêu trong số các anh chị thấy cái điều này là hợp lý thì comment xuống bên dưới là ok à. để chúng ta làm sao học có năng lượng năng lượng là ngân lượng nha các anh chị năng lượng là ngân lượng tiền nó chỉ đến với những người nào có năng lượng cao còn nó sẽ tránh những người nào sao là năng lượng thấp người nào mà học mà ngồi mà ẻ hoại mệt mỏi chán giường ngáp rồi xem bấm điện thoại thì mấy người đó năng lượng họ rất thấp còn ai mà học sao là tinh thần nhiệt huyết nhiệt tình lưng thẳng mắt nhìn ghi chép chắc tương tác thì những người đó năng lượng họ rất cao anh chị ha thì những người đó có khả năng hút tiền tốt hơn những người khác rồi Huỳnh Tú biết ơn thầy đã nhiệt huyết chia sẻ và trao giá trị cho cộng đồng cảm ơn bạn Huỳnh Tú rồi Phan Thanh Tùng ok rồi chào bạn Tùng nha